Chọn chất ngon hay chọn chất sơ? Táo phải chọn bảy ấp chất sơ hỗ trợ tiêu hóa, thỏa sức ăn ngon.